thì ờ, cái bộ hột này nó có tác dụng như thế nào thì bây giờ tôi sẽ giới thiệu sơ qua để cho anh em biết thêm về cái bộ hột tài xỉu hay của bên cơ sở bên tôi thì với cái bộ hột này khi anh em đi lắc ở sòng sới thì nó đi đều cho anh em tỷ lệ 5 năm chén tài chén xỉu và anh em có thể giữ được tài giữ được xỉu theo ý muốn của anh em và cái đặc biệt nhất của cái bộ hột tài xỉu hay này là nó phá vỡ được tất cả những cái thế hột khó Ờ, hầu như là như vậy phá được cái thế hột khó là như thế nào ạ cũng không làm mất thời gian của anh em và sau đây tôi sẽ đi vào test cho anh em trước tiên là về phần tăng tích của cái bộ hột tài xỉu hay này để cho anh em cảm nhận nước muối nổi em nhé em lau sạch này. theo là dọi đèn pin cái đèn này, này nó hơi tối nhưng mà tôi đảm bảo với anh em là không tang 100 phần trăm <coughs> bỏ qua luôn cho anh em cần dọi đèn vì đèn nó không được sáng lắm nam châm này hoàn toàn là không hít nhé nắp chén đĩa là nắp chén đĩa chợ hoàn toàn là không tăng tích đó đúng không thì bây giờ sẽ lắc cho anh em vài chén để cho anh em xem được rằng là cái bộ hột tài xỉu này nó hay như thế nào và cái cách làm với cách lắc đơn giản thì anh em cũng có thể phá vỡ được những cái thế hột khó một cách rất là đơn giản khi anh em à, lắc cái bộ hột này và được hướng dẫn cái cách lắc của bên cơ sở bên tôi thì bây giờ tôi sẽ lắc cho anh em tỷ lệ đi đều của cái bộ hồ tài xỉu hay này anh em nhé xỉu đúng không ạ lên tài luôn 551 xuống xỉu đúng không ạ lên tài 445 đúng không em xuống xỉu đúng không ạ 115 đó bộ hột đi cực kỳ là đều và bộ hột này đi cực kỳ là hay anh em nhé bộ hột cái thế hột những cái thế hột đi rất là khôn đúng không ạ lên tài đó đúng không ạ đó báo những cái chén thế hột to 665 như vừa rồi đúng không anh em thì anh em phải giữ được tài đúng không ạ đó thì nó phá vỡ được những cái thế hụt khó rất là đơn giản nha anh em nhé và cái tỷ lệ bão của bộ tài xỉu hay của bên cơ sở bên tôi khi anh em lắc đúng cách lắc đều tay thì nó ra bão rất là cao khi anh em ra sòng sới thì uh, tôi sẽ test cho anh em cái cách lắc giữ tài giữ xỉu của bên cơ sở bên tôi nha anh em nhé bão tứ giữ luôn tài cho anh em này 553 456 tứ ngũ thiên đúng không ạ 551 đi đúng một hột duy nhất đúng không em lên đôi rất là nhiều đúng không ạ chén này xuống xỉu 10 thì tôi giữ luôn xỉu cho anh em vài chén nha anh em nhé 223 đúng không ạ 114 nó lên đôi rất là nhiều anh em nhé 125 vẫn là xỉu đó tôi đã test cho anh em cái tỷ lệ đi đều của cái bộ hột tài xỉu hai này và cái cách lắc giữ tài giữ xỉu và bây giờ tôi sẽ lắc cái những cái thế hột khó như thế nào đúng không anh em thì thường thường anh em ra sòng tới chơi những cái thế hột như thế hột hai ba năm đó anh em thường hay là gặp những cái thế hột như thế này thì anh em à, phải giữ được xỉu thì à, anh em mới có thể ăn được tiền của người ta đúng không ạ nếu anh em không giữ được xỉu thì đồng nghĩa với việc là anh em thua thì những cái chén như này thường thường anh em sẽ bị tâm lý áp lực đó, anh em sẽ không lắc xuống được xỉu chén này giữ được xỉu chén này đó thì với cái bộ hột tài xỉu hay này anh em lắc một cách rất là đơn giản là anh em phá được cái, những cái thế hột khó của cái bộ hột tài xỉu đó đúng không ạ một một hai đúng không anh em như là anh em lắp những cái bộ hột mà chưa được làm qua thì mặc định của nó sẽ lên tài đúng không ạ và cái thế hột tiếp theo thế hột này cũng khá là khó vì những thế hột nhỏ 124 này anh em cũng phải giữ được xỉu đúng không ạ thì anh em mới thắng người ta được đúng không anh em với những bộ hột khác thì anh em mặc định lắc lúc nào lên tài Đó, thì với cái bộ hột tài xỉu hai này anh em lắc rất là đơn giản nó về hai ba năm đúng không ạ và tiếp theo một cái thế hột khó nữa đó chính là thế hột lớn 556 hoặc là 665 đó, thì cái thế hột như thế này thì <clears throat> anh em phải giữ được tài này thì anh em mới ăn tiền được của người ta nhá anh em nhé test cho anh em 345 đúng không ạ thì uh, vừa rồi tôi cũng đã test cho anh em những cái thế hội khó của bộ tài xỉu hay này và cái cách đi đều của bộ hột cũng như cái cách lắc giữ tài giữ xỉu của bộ hột tài xỉu hay này thì với cái cách chơi tài xỉu bịp để cho anh em đi chơi tài xỉu ở sòng giới đi đánh bịp tài xỉu đi chơi tài xỉu nó luôn luôn là có tỷ lệ chiến thắng anh em nhé thì uh, video ngày hôm nay tôi làm đến đây là kết thúc xin chào tạm biệt tất cả anh em chúc anh em đi chơi ở sòng sới luôn luôn may mắn anh em nào có nhu cầu hãy liên hệ với số điện thoại ở trên màn hình để được tư vấn 24 trên 24 anh em nhé tạm biệt tất cả anh em